bây giờ đàn trai đàn gái có mặt trên sân khấu rồi mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha mời đàn trai dạ, lời đầu tiên con uh, xin được gửi lời chào đến uh, chú Quyền Ninh chị Âm Thư và chào bạn ngồi kế bên con xin uh, giới thiệu con tên là tên là Trần Đình Huy năm nay 26 tuổi đã hiện tại đang công tác tại lữ đoàn 171 vùng 2 hải quân địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ à tức là công tác tại Vũng Tàu vâng quê quán con ở Hưng Yên ạ Hưng Yên và Vũng Tàu công tác con thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì dạ nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu à, rồi mời đàn gái Dạ, xin chào quý vị khán giả, em chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Ồ. Oh. Oh, hay quá. Vân Anh em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ à sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé dạ năm hai chị dạ sư phạm long toàn á hả dạ à tại chị cũng ở vũng tàu ủa dạ chị ừ. rồi hai người ở gần nhau không hỏi thế xem ở gần không đúng rồi em gái bên kia có ở chỗ ờ, đường 30 tháng 4 không em dạ nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh ồ quá gần <laughs> thấy chưa ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau đến hai mươi mấy tuổi mới gặp nhau đây <laughs> à, bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi dạ khuyết điểm của con thì ờ, rất là thân thiện vui vẻ và ờ, rất là biết kính trên nhường dưới cái đó là ưu điểm à ừ đó là ưu à, điểm à, em còn nấu ăn ngon đó chị à ưu điểm rồi còn khuyết điểm nè dạ khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu ví dụ cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu nên là em sẽ nói ra ờ, cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không dạ rồi vậy khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha dạ à, đồng chí uh, thiếu úy dạ à, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì uh, à, tính tình vui vẻ hòa đồng với uh, mọi người đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh con cũng uh, biết nấu ăn thì cũng nhiệt tình trong công việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao còn bên cạnh những cái điểm mạnh có khuyết điểm là con thì cũng ít nói Vâng. nhất là khi ờ, giao tiếp với các bạn nữ được vài câu là con hết, hết lời dạ còn à, đôi khi thì ờ, cũng tí hay quên thì dạ hay quên vâng thì à, mình có mấy mối tình rồi dạ thưa chú là con đã qua trải qua hai mối tình rồi nhút nhát hai mối tình rồi ha thì uh, mối tình đầu của con là thời uh, sinh viên cũng cấp 3 còn là yêu thầm ấy. Ừ, à, tức là yêu đơn phương đó dạ đúng rồi ạ yêu đơn phương mấy năm dạ cũng đơn thân được ờ, hai năm rồi sao không dám nói chắc là đợi ngày xưa mình trẻ rồi mối tình thứ hai dạ mới tình ở thứ hai con là cũng được ờ, nửa năm thì cũng kết thúc được ờ, hơn hai năm rồi lý do tại sao dạ khi trong quá trình quen biết ấy, thì con cũng đi thời gian con đi học một năm nên là hai người không liên lạc với nhau nữa hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha chưa có sâu sắc lắm vâng rồi lý lịch đàn gái sao nè dạ con chạy qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết sao Ủa vậy là... con vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai em có thích không vân anh dạ có em có mối tình con cào cào năm cấp 3 thích qua thích lại vậy thôi hả hay sao hay là một mình em thích dạ ờ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa đúng hả? rồi nó, nó sơ sơ nhưng mà à. xinh đẹp dễ thương hòa đồng nói chuyện ờ, giọng nói ấm áp có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao hay là tại mình hơi kén dạ ờ, tại uh, chưa tìm được người phù hợp với chị à. nên mới lên đây nhờ chương trình vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào dạ người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên một m bảy không hỏi không hói không hô không hô dạ mọi Rồi. thứ đều ổn với chị không hói không hô mọi thứ đều ổn để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi dạ ồ oh, chào Anh chào chú quyền linh à tại sao lại không hói không hô dạ biết đâu người đó yêu mình rồi sao người thương thật tình người ta chăm sóc cho mình người ta lỡ hối con chút xíu rồi làm sao dạ thôi vậy cũng được chứ ừ vậy cũng được chứ đúng không rồi bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan uh, quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân việt nam á thì cái tính kỷ luật rất là cao con có chịu được không dạ con chịu được ạ chú thí dụ như cái ngày mà đám cưới vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền dạ không sao ạ à. tổ quốc cần mà chú trời ơi mình hay phải hy sinh chứ hay quá tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha được à con cháu gì quá tốt luôn á con nghe con thấy chị rồi không chịu đúng không nghe chị chịu liền à, <laughs> vậy được đó mình là gái dễ thương lắm dạ qua coi đàn trai tôi nè trời cũng đẹp trai cũng sói ca lắm à để dạ, chị trong giờ hết là chị nha chị ừ, để chị rồi chị không oppa trời ơi nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi tưởng hàn quốc chị mà gọi oppa là em hiểu ha mắt một dạ. mí oppa mặt dễ thương quá bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì mẫu người yêu lý tưởng của em là gì dạ mẫu ờ, người yêu lý tưởng thôi ờ, của em thì tính cách là hiền lành thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại thì ạ ừ còn về cái ờ, hình mẫu bên ngoài thì như thì, thế nào ngoại hình thì cao trên một mét năm năm mà được ừ dáng người thì cân đối không béo quá cũng không gầy quá dạ thì thôi vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ điều không thích nhất là nói nhiều nói lăng nhăng không ờ, vào mục đích thứ hai là không trung tình phái trung tình à thì ờ, em ờ, sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái nam lại trung tình với em rồi thưa hiểu à, hôm nay em đi với ai dạ em đi với mẹ và dì của em à mẹ và dì dạ chào cô cô chào cô không Trời ơi. Dạ, không phải có người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào à, nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì à, tính cách của cháu Vân Anh cũng à, là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô Hiếu. Tôi thấy đàn trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được, thì nhìn cũng hiền lành. Thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi, cũng cho các cháu cơ hội thì sao tìm hiểu thêm. <laughs> Dạ rồi, cảm À. ơn nhà gái mình. Dạ. Đàn trai đi với ai? dạ hôm nay ờ, đi ờ, thì có ờ, thủ trưởng lữ đoàn và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như Rồi. cháu mời thủ trưởng xin chào anh quyền linh xin chào chị nam thư dạ. xin chào gia đình của bạn vân anh xin chào quý khán giả trong trường quay hôm nay đến với chương trình bạn muốn hẹn hò thì anh em chúng tôi là cán bộ nhân viên của lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng hải quân đi đến để ờ, cổ vũ cho em ờ, Trần Đình Huy. Đình Huy ờ, cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên <laughs> đứng trước chị em thì cũng còn hơi ruột rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, Ờ, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Ờ, chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. À, cảm ơn uh, hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. cháu em ạ dạ thì uh, à, lần đầu tiên anh gặp em thì anh có chú gấu của đội anh đã gửi gắm cái à, tình cảm của anh vào chú gấu này thì mong em nhận những lúc nào mà nhớ đến anh thì anh nhìn nó dạ và anh tặng em à, cây viết thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết lên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa dạ em cảm ơn dạ, cảm ơn em có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách bức thư này em mới viết từ tối hôm qua tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh cảm ơn mình mở thư mình đọc luôn à, xin phép ơn chú mọi người xin phép đọc ờ, lá thư này không ngày gặp nhau đang đến gần em thật sự rất lo lắng em có một chút tò mò một chút hy vọng để xem người bên kia là ai anh có tò mò rằng em là ai không nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác đó là chính hạnh phúc xin hết ạ người ta thức đêm người ta viết dạ mình cảm nhận thế nào thì uh, thật sự là rất là xúc động cảm ơn em biết thư rất là hay thì dạ. À, anh thấy em ở vũng tàu em hiện giờ đang đi học thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn nhiều hơn dạ thời gian của em khá là linh động quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ à? thời gian rảnh của anh thì thường là buổi buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật là anh thường có thời gian rảnh anh sẽ đến với em quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn tình yêu là xuất phát từ hai người thì ờ, dành cho nhau những ờ, tình cảm chia sẻ cho nhau những ờ, ngọt bùi để cùng nhau vượt qua đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ đặc biệt là tin tưởng nhau nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi dạ cháu hiện tại đang công tác ở vũng tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong vũng tàu luôn ở vũng tàu anh ở với ai ạ à, ở vũng tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi còn đâu bố mẹ anh giờ là ở quê anh ở mình anh ở trong này rồi mình tính là ờ, tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn dạ nếu mà nhanh thì ờ, chắc đợi ờ, em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ còn em thì nghĩ sao hả vân anh dạ em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là một năm hoặc hai năm ạ nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó dạ khi tình yêu đủ chín mùi và hai người quyết định hôn nhân thì à, nó sẽ chăm chút à, cho gia đình của mình à, càng ngày càng uh, triển êm ấm hơn được không con Dạ được chú Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên Gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú Trời ơi Hay quá Quá là hay luôn Rồi hát tặng bạn gái một bài đi Đúng Quy. rồi Dạ cũng không hát hay cho lắm Mà thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài ờ, Người đến từ Triều Châu Nhìn trông xa ai còn vẫn vương sông hồ mà lời đấy bùng dừng bước phiêu du ở đây có bếp nữa hồng và ở nơi đây có môi duyên lồng cùng người đấy anh đang chờ em xây mộng ghét tơ ngày anh đến âm này mùa đông ra lạnh mịt mờ ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương sẽ không còn những ưu buồn chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cung đàn em trao vườn xuân Thì thế là đứng đó đứng đó đứng đó bạn gái hát tiếp ừ, tới vân anh nè dạ em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài một nhà nắm tay nhìn huy mà hát khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời đó bài hát hết sức ý nghĩa về vị trí đi huy tụi anh có về vũng tàu không ạ xe anh còn chỗ không cho em về dạ, nữa <laughs> trời ơi hay quá dạ lỗi anh muốn ờ, mời em và gia đình thì đi cùng xe về vũng tàu cùng với anh rồi bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi các bạn đã nói chuyện với nhau à, chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau còn bây giờ bắt đầu thực hiện bấm nút nha ba hai một hết, hết thời gian, gian. nắm tay nhau đi đầu tiên là con xin à, cô và mọi người thì trong à, chương trình này thì con muốn à, thể hiện là một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mượn tay em nảy khai nhát gái lắm bây giờ lên anh Việt linh chưa kịp nhắc thủ tục chương trình à không rồi Ây cha Coi chương trình rành quá Đúng là nhất cự ly gì tốc độ mà